những cung đường xa dấu chân dày tên. thật ra tôi mong xem đất trời rộng bao nhiêu thế thích mưa ngoài khơi kết mây là lời hóa ra tôi là người như vậy không chọn đi thì sao biết đây nhiều điều là bất ngờ và chuyện chẳng mong chờ đôi khi tôi nhớ những điều gì đó rộn ràng cảm xúc trong ngàn vạn dặm bước chân đi chỉ cần dừng lại là thấy nhớ lật đi thôi đi thôi đi thôi đi một nơi không ai biết được một nơi xa mà để vẽ thêm nhiều lần hoàng hôn trong cuốn nhật ký đời ta những bước chân qua từng con suối hay núi đồi những tiếng chim ca hòa vào trong niềm vui mới ta sẽ có một tuổi trẻ cùng những tiếng cười đi để trở về vì biết rằng mình chưa bao giờ tiếc nuối dù là bao xa dù buồn hay vui cảm nhận quanh ta để lắng nghe câu chuyện đời ra đôi cánh tay phía trước là bầu trời trong tim từng ánh mắt từng nụ cười có cái dặm xa cất mỗi nơi ngang qua rồi mai ta mang tất cả về nhà nên đi như món quà Môi màn vì biển là để dành cho em mà là hùng vĩ là để dành cha xem câu chuyện đời mưa nắng về sẽ kể mẹ ngay ngày hôm đó không rượu mà không làm con say thích đi tự do chẳng có gì lo mỗi chân nơi đâu ta dừng chân ngay nơi ấy gian sao trời lòng thành thơi tự nhiên chơi với nhìn lại thì trước giờ ngày thì đọc bước đêm mơ đôi khi tôi nhớ đến điều gì đó rộn ràng cảm xúc trong ngàn vạn dặm bước chân đi chỉ cần dừng lại là thấy nhớ lật đi nơi đẹp nhất là mái nhà Bao buồn vui đã trải qua chẳng thể nào lòng người bớt nhưng nỗi nhớ phương xa Rồi sẽ có lúc quay lại đây cùng gia đình nhỏ bé giang tay đón trời mây Xanh bước ta đi cùng nhau Cùng sẻ chia những phút giây nhiệm màu Ta không muốn phải một mình Cô đang trên cuộc hành trình này Đã thấy mình đủ lớn để thôi em mất những niềm riêng Sớm nay hay đi cùng nhau Tôi đến dắt tay trở về Vì là bao xa và là bao lâu chove, dire chove, ey, eh, fine.